giờ, cô giáo sẽ mời các con vào bài tập số 1. Bài tập số 1 Tính nhanh Phần A 123 nhân với 24 cộng 123 nhân với 25 cộng 123 nhân với 51 Phần B 563 nhân với 45 cộng với 53 nhân với 563 cộng với 563 và cộng với 563 Công việc của chúng mình là hãy đi tính nhanh với bài tập này. Các con thấy điều gì ờ, ở bài tập này? Và bài tập này có khó đối với các con không? Những bạn mà đã học kỹ, mà học tốt ở chương trình lớp 3, lớp 4 thì cái phần này các con thấy nó sẽ đơn giản. Nhưng mà với những bạn mà ít khi vận dụng bài toán một tổng nhân với một số, một hiệu nhân với một số thì các con sẽ thấy là khó. Và bây giờ thì chúng mình làm như thế nào để thật nhanh, cô chờ chúng mình cùng vào phần giải nhé. Bài giải của cô sẽ như sau. Bây giờ cô sẽ đi phần A trước. 123 x 24 120 cộng 123 nhân với 25 cộng 123 nhân với 51. Các con thấy chúng mình có 3 cặp tích. Ba cặp tích này có điều gì giống nhau? ba cặp tích này đều có chung một thừa số là 123. Vậy thừa số này chính là thừa số mà người ta đã lấy. Đầu tiên 123 lấy 24 lần, sau đó 123 lại lấy 25 lần và 123 lấy 51 lần. Tổng số 123 đã được lấy bao nhiêu lần? Ta sẽ có 123 lấy 24 lần cộng 123 lấy 25 lần. Cho nên ở ngoài ta rút 123 thì bên trong sẽ bằng 24 cộng 25 và cộng với 51. Đây chính là cô vận dụng kiến thức một số nhân với một tổng.